và nhà thông minh 17 thì là phân phối lắp đặt tận nhà cho các bác với giá trị là 5 triệu 200 nghìn đồng. Đó. Miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt cho tặng dây rác. Đấy. À, một combo full cho anh em nào muốn là nâng cấp ở ờ, những con vang cơ cũ bỏ ra như thế này. Đây hôm qua các bác khách nâng cấp những con vang cơ cũ bỏ ra thanh lý đây. Thì bác có lên vang số và nâng cấp loa, nâng cấp mic thì mic thì bên nhà em cũng về rất là nhiều các bác nhé. Mic loa trầm loa súp rồi tất cả mọi thứ đều rất là sẵn hàng anh em quan tâm đến sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu uh, ờ, TD Acoustic đó DB Acoustic đó, chứng nhận uh, nhà phân phối chính hãng tại thành phố Thái Bình thì uh, có thể alo trực tiếp qua kênh của nhà thông minh 17 các bác nhé tất cả sản phẩm chính hãng thì uh, đều phải có mã vạch thông số của sản phẩm đó và sản xuất xuất xứ năm sản xuất đó đầy đủ thông tin cho các bác hạn sử dụng à, theo công thức kỹ thuật đầy đủ phun hộp và có đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm hàng chính hãng các bác nhé À, và bên em thì có đội ngũ uh, nhiều năm kinh nghiệm về setup căn chỉnh bộ dàn âm thanh Đấy, anh em nào cần tư vấn nâng cấp thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em thì hôm nay hàng về lại quay chiếc video trực tiếp để à, báo với các bác là hôm nay có vang S690 vừa cập bến các bác nhé thì mẫu này hết hàng bác nào chưa đặt hôm trước chưa có thì hôm nay có thể uh, alo trực tiếp qua số điện thoại của em để ờ, được sở hữu mẫu vàng với chip xử lý 21571 mới nhất mạnh nhất và cho chất âm hay trùng hú tốt uh, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo